Xin chào cô và các bạn ờ, Trong video này em sẽ giới thiệu với cô và các bạn về chatbot trên trang fanpage của thương hiệu thời trang Văn Toán 09 Zone Như mọi người đã thấy thì đây là cái fanpage mà được nhóm em giả lập để thực hiện phục nhằm phục vụ cho bài kiểm tra lần này nào, Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử thực nghiệm xem là con bot này có thể hỗ trợ được gì cho fanpage cũng như là cửa hàng thời trang của cầu thủ Văn Toàn chúng ta sẽ ấn vào bắt đầu khi mà ấn vào bắt đầu thì con bot sẽ gửi đến cho chúng ta một lời chào cũng như là một hộp thông tin bao gồm là tư vấn sản phẩm hay là chương trình khuyến mại thì hiện nay thì có rất là nhiều cái fanpage được lập ra nhằm với mục đích là trục ừ, lợi cho bản thân là một cái fanpage giả mạo được đạo nhái lại từ fanpage chính thức của cầu thủ an Toàn để chắc chắn một điều là rằng em có mua được sản phẩm từ fanpage chính hãng hay không thì em sẽ hỏi lại để khẳng định điều đó nhận được cái câu trả lời là chính xác đây chính là cái pháp bet chính thức của cầu thủ An Toàn à, ờ, cái thương hiệu thời trang chính thức của cầu thủ An Toàn thì em sẽ quay trở lại ban đầu ở trong cái mục thông tin thì có hai lựa chọn đó chính là tư vấn và chương trình khuyến mãi thì mặc dù là đây là cái nút để lựa chọn chúng ta có thể ấn vào đây thì nó sẽ ra cái mục là tư vấn hoặc là chương trình khuyến mãi nhưng mà đấy thì sẽ không tạo ra được cái cảm giác chân thật trong cái cuộc trò chuyện cũng như là nhóm em thực hiện chủ yếu trên Dialogflow chúng em không muốn phụ thuộc quá nhiều vào chat field nên em sẽ ấn trực tiếp về cái mục mà em muốn ra ví dụ em muốn tư vấn sản phẩm thì ngay lập tức shop con bot sẽ cho mình biết được là hiện tại nó đang bán ba sản phẩm nào để mình có thể lựa chọn để tư vấn bao gồm áo thun, áo hoodie, áo sweater. Bây giờ lần lượt em sẽ đi em muốn biết thông tin của từng sản phẩm em sẽ gõ thông tin của từng sản à, em sẽ đi hỏi thông tin của từng sản phẩm. Đầu tiên sẽ là áo thun. Khi mà được hỏi về sản phẩm là áo thun thì bot sẽ cho mình biết thông tin chi tiết về sản phẩm bao gồm về thiết kế, đây là một thiết kế độc quyền, về chất liệu, về màu sắc cũng như là về giá cả của sản phẩm đấy là như thế nào, kèm theo đó là một hình ảnh thực tế về sản phẩm. Tuy nhiên thì đây vẫn chưa có size để cái người mua biết được là họ cần phải mua cái sản phẩm này với cái size gì, kích cỡ như thế nào nên em sẽ thực hiện việc hỏi về size của sản phẩm. Khi được hỏi thông tin về size của sản phẩm thì shop sẽ gửi đến cho mình một cái bảng thông tin đầy đủ cùng với một cái dòng text uh, ờ, bao gồm là chia sẻ cho mình biết là sản phẩm này gồm có 5 size phù hợp với mọi góc dáng, uh, một hình ảnh bao gồm số đo, chi tiết về các vòng cũng như là về chiều cao cân nặng tương ứng ứng với mỗi size đấy. Tương tự về đó thì em sẽ hỏi còn lại hai sản phẩm trên bao gồm là ờ, áo hoodie và áo sweater. Tiếp theo em muốn hỏi về áo hoodie. hỏi về thông tin về áo hút đi thì giống như là các thông tin đã được chia sẻ ở áo thôn thì áo hút đi con bot cũng sẽ chia sẻ cho mình biết thông tin về chất liệu về giá cả về màu sắc ờ, cũng như là cái việc mà cung cấp cho mình một cái hình ảnh thực tế để mình dễ có thể quan sát hơn về sản phẩm nhưng đối với áo hút đi thì tiếp tục vẫn không có sai để khách hàng có thể dễ dàng quan chính xác mình lại hỏi sai về sản phẩm tương tự như là ở áo thun thì áo hoodie con bot cũng cung cấp cho mình là có bao nhiêu size về kích cỡ như thế nào về chiều cao về cân nặng tương ứng về số kích thước các vòng sau khi đã hỏi được của áo hoodie em sẽ tiếp tục đến với sản phẩm là áo sweater mình các thông tin tương ứng về áo sweater. Câu hỏi về size. Sau khi hỏi các câu hỏi về sản phẩm bán lẻ của shop thì à, em muốn biết thông tin về các sản phẩm mà ờ, shop được ưu đãi hay là các chương trình khuyến mại ở ờ, các sự kiện khuyến mãi của của shop thì có được giảm giá hay không thì em sẽ nhắn là chương trình khuyến mãi tuy nhiên thì em sẽ viết tắt để xem con bot này có nhận diện ra được hay không Thank you con bot vẫn nhận ra được là mình đang viết tắt và viết là chương trình khuyến mãi thì nêu ra được là sự kiện của chương trình và các sản phẩm ưu đãi bao gồm combo 1, combo 2 và combo 3. Lần lượt giống như là uh, mục các sản phẩm bán lẻ tư vấn sản phẩm, em sẽ đi tìm hiểu thông tin về từng combo 1. Đầu tiên sẽ là combo 1. Khi mà được hỏi về combo 1 thì shop con bot sẽ cho mình biết thông tin về các sản phẩm của combo 1 bao gồm những gì, về giá cả, về sản phẩm được tặng kèm về và cùng với đó là một hình ảnh thực tế về các sản phẩm đó. Ở đây thì có thêm mục là mua ngay sản phẩm này nhưng mà em vẫn muốn biết thêm thông tin về nhiều combo hơn thì em sẽ lựa chọn là hỏi các combo tiếp theo. được hỏi về combo 2 thì tương tự như là câu trả lời trên thì uh, combo cũng sẽ đưa cho mình biết một thông, biết các thông tin như là áo thì combo thì gồm những cái sản phẩm nào, uh, giá cả như thế nào, về sản phẩm tặng kèm là gì là một khẩu trang đặc biệt và hình ảnh thực tế của combo này bao gồm như thế nào. Tiếp theo thì em sẽ hỏi đến combo 3. được đã biết thêm đã biết tất cả các thông tin về các sản phẩm uh, cũng như là các chương trình khuyến mãi về các sản phẩm khuyến mãi của cửa hàng thì em sẽ thực hiện cái việc mua hàng của mình đầu tiên thì em sẽ sau khi sau khi trò chuyện và nói với bot là bản thân khách hàng muốn đặt hàng thì con bot sẽ cho mình biết trong sẽ đặt ra hàng loạt các câu hỏi để cho mình trả lời về thông tin về thông tin khách hàng ví dụ như tên của bạn về địa chỉ đặt hàng về số điện thoại ở ờ, về sản phẩm lựa chọn thì mình mua combo hay là sản phẩm bán lẻ thì bây giờ em sẽ mua sản phẩm bán lẻ Đúng ạ. À đi. Ở phần này thì nhóm em sử dụng là sử dụng tính năng của Chatfield đưa ra các lựa chọn để cho khách hàng có thể lựa chọn nhằm tích hợp nhằm tích hợp các ứng dụng hay là các tính năng giữa Chatfield và Dialog giúp cho cái bài thực hành của nhóm đa dạng hơn, không bị nhàm chán khi điền đầy đủ các thông tin mà bot hỏi thì con bot sẽ lập tức xuất cho mình một cái hóa đơn về thông tin của khách hàng bao gồm họ tên, địa chỉ, thông, số điện thoại, tên sản phẩm, số lượng, màu áo, size áo và tổng tiền, tổng đơn giá. Ờ, với cái việc xuất hóa đơn này thì con bot có thể tự động tính toán với số lượng là 4 áo thì mình sẽ phải mất bao nhiêu tiền trong đấy đã tính tiền ship rồi hay là chưa và tiếp theo đó là đặt cho mình một câu hỏi về mình đã chọn phương thức thanh toán nào khi mà mình chọn phương thức là mình muốn chọn chuyển khoản thì ngay lập tức cái thông tin về số tài khoản thụ hưởng cái số tiền đấy về số tiền sản phẩm đấy thì sẽ được gửi đến thông tin đến khách hàng và uh, có một lưu ý đó chính là khi mà chuyển khoản xong thì bạn vui lòng cắt lại màn hình và gửi lại giúp mình nha thì em sẽ gửi lại một hình ảnh và và nói rằng em đã chuyển khoản rồi để xem con bot sẽ trả lời như thế nào. Em sẽ viết tắt từ chuyển khoản. sau khi nhận được cái thông tin là khách hàng đã chuyển khoản cùng với cái hình ảnh xác thực về cái vấn đề đấy thì con bot sẽ gửi lại cho mình thông tin là uh, shop đã nhận được thông tin thanh toán của bạn rồi nhé và hẹn và hẹn thời gian giao hàng cho khách hàng ở ờ, ngoài những cái thông tin về sản phẩm về cái quá trình đặt hàng ra thì uh, với tiêu với mong muốn của một người mua hàng thì ai cũng muốn xem là cái mình có được xem cái sản phẩm đấy hay không ờ, có được thử mở cái sản phẩm đấy ra xem là sản phẩm đấy nó có đúng với thực tế hay không thì em sẽ hỏi shop xem là mình có được xem hàng trước khi thanh toán hay là trước khi nhận hàng hay không khi nhận được cái cậu cái yêu cầu kiểm tra hàng trước khi nhận thì mình thì Combox sẽ trả lời lại cho mình là tất nhiên rồi hoặc là một câu trả lời khác nhưng đối với một cái thương hiệu uy tín về một cái sản phẩm chất lượng thì uh, ờ, Văn Toàn không chín Zone chắc chắn sẽ cho các bạn được xem hàng trước được có một trải nghiệm thú vị uh, và tốt hơn nếu như mà chúng ta kiểm tra hàng mà cảm thấy hàng có vấn đề hay là không đúng với thực tế thì ờ, sẽ có những cái câu hỏi ví dụ như là có được đổi hàng không có được trả lại hàng không thì em sẽ tiếp tục hỏi shop hỏi con bot nó sẽ cho mình được cái thông tin để chúng mình có thể hỗ trợ đổi trả hàng tiếp theo em muốn hỏi thông tin về uh, địa chỉ để mua hàng trực tiếp không mua hàng online nữa với một người mua hàng đặc biệt là mua hàng của một cái cầu thủ nổi tiếng thì ai cũng có cái mong muốn là sẽ được nhận chữ ký vì vậy nên em sẽ nhắn tin hỏi shop xem em có được nhận chữ ký của cầu thủ Văn Toàn hay không shop vẫn đã, vẫn đã trả vẫn đã nhận dạng đúng được câu hỏi và trả lời đúng được cho mình là có khi mua áo của shop thì sẽ được nhận tặng kèm với chữ ký của cầu thủ Văn Toàn à, muốn gặp trực tiếp có được không khi mà mình không muốn khi mà mình không muốn mua hàng nữa thì thử xem là shop có tính năng hủy đơn cho mình không ạ ờ, ngay sau khi thực hiện ở ờ, à, ngay sau kia thực hiện yêu cầu là mình muốn hủy đơn thì bot đã nhận dạng và gửi cho mình một cái thông tin dẫn đến số hotline liên hệ hoặc là cái hoặc là uh, một cái đường link để mình có thể nhắn tin hoặc là gọi điện trực tiếp cho cái bộ phận quản lý để có thể thực hiện được cái yêu cầu đấy của mình ờ, tiếp theo thì em em cùng cô và các bạn sẽ qua ở ờ, uh, data flow để xem chúng em đã làm gì ở bên đấy thì đây là các cái intent mà nhóm em đã lập nên để thực hiện cho con bot bao gồm cả intent tiếng Anh và intent tiếng Việt Ờ, có các intent cha con như là áo hút đi này khuyến mại này gồm có combo mấy này combo 1, combo 2, combo 3 ờ, gồm có phương thức thanh toán là gì này chuyển khoản hay là tiền mặt gồm có áo sweater thì áo sweater là size gì này ờ, intent t-shirt thì trong đó intent con là intent t-shirt size này ở ờ, entity thì chúng em đã lập ra rất nhiều entity để hỗ trợ cũng như là ở ờ, giúp con bot trở nên mượt mà và tiện ích hơn sau đây thì mình sẽ thử test tính năng Sau đây thì em sẽ thử tính năng chat voice của con này. Where is the shop? Sau khi nhận được cái câu hỏi thì con bot đã nhận diện ra được là câu hỏi là gì. Sau đấy thì đưa ra một câu trả lời chính xác. Ngoài ra thì nó cũng có chức năng là chuyển đổi từ cái văn bản sang một cái đoạn audio gửi tới người nghe, người đọc. Shop is located at Lobby A, R6 Royal City Urban Area, Thuong Dinh Ward, son District, Hanoi City. Chúng ta hãy thử một câu trả, một câu hỏi khác thử xem What có biết không? I want to contact the shop. Con Bob vẫn tiếp tục nhận diện ra được câu hỏi và trả lời câu hỏi đấy chuyển đổi từ đoạn text sang đoạn audio cho người dùng. You can contact the shop via right finger website http colon slash slash www.vato9zone.vn right finger or phone. 07040844479 to receive support from the shop. Thank you so much Heart. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thử một tính năng khác, đó chính là ờ, thử xem bot có nhận diện được khi mà mình viết sai chính tả hay không. Ờ, tôi sẽ em sẽ ghi rằng I have a chef money. Ở đây thì em đã viết sai chính tả từ money cũng như là to zero để xem shop con bot có nhận diện hay không nhưng mà nó vẫn nhận diện được và vẫn ra được một đáp án chính xác cùng với một đoạn hội thoại. The shop has received your transfer payment information already. We will arrange shipping for you as soon as possible. Tiếp theo đây thì em sẽ giới thiệu cho cô và các bạn một tính năng khác, một cái ứng dụng khác mà nhóm em đã ứng dụng vào để thực hiện cái con chatbot này và chính là tính năng chat fuel thì ở đây thì nhóm em đã sử dụng các chức năng như gửi hình ảnh ờ, tính hóa đơn hay là chức năng trả lời comment tự động để phục vụ giúp cho con bot trở nên mượt mà và chân thật nhất đầu tiên em xin giới thiệu về chức năng uh, cung cấp hình ảnh. Thật ra thì chức năng này cũng sẽ cũng có thể được thực hiện ở bên Dataflow nhưng mà nhóm em muốn mang đến cho khách hàng một cái sự trải nghiệm ừ, nhanh chóng hơn. Ví dụ như là khách hàng có thể lựa chọn mua ngay nếu như mà chỉ muốn mua cái sản phẩm đấy thôi và không muốn quan tâm đến các sản phẩm khác thì qua cái ứng dụng qua cái ứng dụng này thì nhóm thì cái lựa chọn đấy có thể thực hiện ngay lập tức. Đối với các sản phẩm có các màu sắc khác nhau thì sẽ cung cấp ra các cái hình ảnh khác nhau về màu sắc. Ví dụ như là về áo hoodie thì sẽ có áo hoodie màu đen, áo hoodie màu trắng. Và sweater cũng thế, cũng có màu đen và áo sweater màu trắng. Tiếp theo là chức năng in hóa đơn. Một trong những cái ưu điểm của nhóm em đó chính là nhóm em cung cấp được một cái hóa đơn chính xác và uh, nhanh chóng cho khách hàng không cần phải thông qua bất kỳ cái bộ phận nào hay là một cái con người thực tế nào khi mà khách hàng thực hiện mua hàng thì sẽ có những cái câu hỏi ví dụ như là um, bạn hãy vui lòng điền các thông tin vào các câu hỏi sau câu hỏi là bạn tên là gì uh, địa chỉ nhận hàng số điện thoại ở đây thì nhóm em đã gắn liền với cả các trường ví dụ tên khách hàng địa chỉ khách hàng số điện thoại về sau thì khi mà đối với các khách hàng khác nhau thì Canbot nó vẫn sẽ có thể nhận diện được các cái tên khác nhau và in hóa đơn một cách chính xác nhất cho người dùng, không bị lặp lại hay là bị sai thông tin. Tiếp theo là đến các sản phẩm lựa chọn. Ở các cái nút sản phẩm hay combo thì nhóm em sẽ gắn liền với cả các cái block ở các cái trường. Ví dụ như là sản phẩm thì nhóm em sẽ gắn với cả cái trường sản phẩm này và combo sẽ gắn với trường combo này về sản phẩm ở trong đấy thì nhóm em sẽ khi mà khách hàng ấn vào nút sản phẩm thì ngay lập tức sẽ có các cái lựa chọn ví dụ như là ờ, áo thun, áo hoodie, áo sweater hay là về ấn vào combo thì sẽ có các sự lựa chọn như combo 1, combo 2 và combo 3 đã được gắn sẵn Khi điền đầy đủ các thông tin như trên thì khách hàng sẽ được in ra một cái hóa đơn. Chi tiết bao gồm họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, tên sản phẩm, số lượng sản phẩm, màu áo, size, tổng đơn giá Tổng đơn giá này thì đã được nhóm em thực hiện uh, nhờ cái chức năng của attribute. Tại đây thì nhóm em đã điền thông tin về tổng đơn. Tổng đơn thì sẽ bằng giá cả nhân với số lượng cộng với tiền ship là 30.000. Uh, ờ, tại đây thì chỉ cần khách hàng mua hàng với cả một cái nhiều sản phẩm nhiều số lượng sản phẩm hơn ví dụ như là hai sản phẩm ba sản phẩm bốn sản phẩm thì con bot có thể tự động tính ra được là khách hàng cần phải trả bao nhiêu tiền mà không cần thông qua bất cứ một con người nào hay là một cái ứng dụng nào khác kể cả là máy tính mà nó có thể tự động xuất ra được cái số tiền mà người bán cần trả cho mình là bao nhiêu tiền. Ngoài ra thì nhớ chúng em có thiết lập một cái ứng dụng khác đó chính là một cái chức năng khác đó chính là cái chức năng trả lời comment uh, cho khách hàng thông qua cái phần mềm chat view này bây giờ chúng ta hãy thử trải nghiệm xem là khi mà comment ở trên chat comment ở trên máy bot thì khách hàng có, thì con bot có thể nhận diện và trả lời cho mình được hay không chỉ cần phải mất mấy giây thôi là con bot cũng có thể trả lời được comment của mình điều này giúp cho cái quá trình cái việc chăm sóc khách hàng của một cái cửa hàng thời trang nó được thuận lợi hơn và tạo được cái cảm giác thân thiện hơn đối với người mua hàng thay vì uh, bỏ mặc qua các cái comment đấy tạo nên một cái trải nghiệm thú vị chân thật nhất cho khách hàng mặc dù là chatbot của cái fanpage chính thức của hãng thời trang Văn Toàn 09 Zone này thì chưa có nhưng mà thông qua các cái trải nghiệm hay là tìm hiểu thực tế của nhóm về các cái chatbot khác của các trang tự động khác thì nhóm em đưa ra được các cái ưu điểm và nhược điểm như sau. Đầu tiên là về ưu điểm thì nhóm em đã tạo ra được một chatbot có khả năng là in hóa đơn tốt Dạ, đem đến cho khách hàng một cảm giác thân thiện, một cái trải nghiệm tuyệt vời. Ngoài ra thì còn có chức năng là xuất hóa đơn, xuất hóa đơn thông qua Google Sheet, uh, lưu trữ thông tin của khách hàng một cách dễ dàng và đem đến những cái đem đến những cái trải nghiệm uh, đơn giản hơn, không cần phải chờ đợi lâu hay là phải điền những thông tin mà uh, quá nhiều yêu cầu Tiếp theo đó chính là con bot có thể cung cấp được các những cái hình ảnh khi mà khách hàng yêu cầu đồng thời nhận diện được giọng nói, chuyển giọng nói được sang các đoạn text hay là chuyển các text được sang giọng nói khác nhau mà không cần phải uh, lo lắng là mình là người người nước ngoài mình có mua được hàng hay không hay là mình là người Việt Nam thì mình nói như thế là con bot nó có biết được là để nó trả lời hay không một ưu điểm nữa của nhóm em đó chính là khả năng tự động rep con mềm của khách hàng tiếp theo là cung cấp cho khách hàng các cái hình thức thanh toán đặt hàng mà không cần có sự tham gia của con người đồng thời thì khi mà khách hàng có yêu cầu hủy đơn con bot sẽ cung cấp cho khách hàng cái đường link cái số điện thoại để có thể thực hiện được cái yêu cầu đấy mặc dù có nhiều ưu điểm tuy nhiên thì chatbot của nhóm em vẫn tồn tại một vài ưu điểm uh, và hạn chế ví dụ như là không nhận diện được các từ ngữ bị sai chính tả hoặc là ghi sai chính tả uh, quá nhiều không đúng với cả cái nội dung ở trong kịch bản đã được làm sẵn thì con bot sẽ khó có thể cung cấp được các thông tin và diễn giải các thông tin bị sai thì sẽ thì con bot sẽ đưa ra các cái thông tin về thông, về sản phẩm nó cũng không đi đúng với cả cái yêu cầu mong muốn của khách hàng. Trên đây là phần trình bày của nhóm em. Em xin cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.